Để đánh đi. Đúng không? Còn một triệu người ta làm vậy à? Xem bài nào. Ôi có tí điểm rồi. Cần triệu này, thêm triệu. Đâu đâu lại thêm lên. Cần triệu thêm triệu à? Ừ. Bốn nhà. Đầu cánh thì đánh vớ vẩn này. Cân đi cân. Cái gì? Nhá. Tình ừ, gái thế nhỉ? Đánh tình yêu. Bao nhiêu? 2 triệu cân. Đúng 1 triệu cân. Cân rồi. Này tiền thêm 2 triệu này. Cái gì đấy? Có điểm à? 2 triệu Thôi là có đi ừ. Sao không bé thế Nhà kia bao đứa đấy Bỏ hai điểm Alo anh đến đâu rồi Đến anh lên hết mẹ tiền rồi này Vài đồng bạc đánh cái gì Bỏ sáng nay đưa rồi Nhá đến nhanh đi nhá Ờ ok ok ok Nhanh lên đấy Vớt thêm mấy triệu đấy Thêm hai hai triệu cân à Đánh máu nhỉ Chứng tỏ có điểm Thêm nốt hai triệu tiếp ừ tôi bao nhiêu 4 triệu ui rồi thì chết bỏ tám triệu bỏ mẹ đi đẹp quá đánh thật đấy bao nhiêu đánh thật đấy bài vớ vẩn bao nhiêu bài vớ vẩn ba triệu mấy triệu cân hai triệu cân vào đi anh ơi vào đi vào đi đang đánh à cân rồi đang chơi cân à thôi bỏ bỏ ra đây thôi nào cân ngửa lên mấy này liêng này đánh này đẹp cân à từ từ từ đây đây bao nhiêu rồi em bảo em bảo anh đến sớm thì đưa tiền sáng hay ra đưa tiền ít thế này đưa đánh đánh dám lên còn từng này đánh gì nữa xin cảm ơn Em mới gọi anh đến chứ Không tiền ra, lại tiền cả đống rồi còn Sáng ngày hôm nay đã bảo là đi đến sớm rồi nhưng mà không đi Đây em cầm đi có mấy triệu mà Mà Đấy Yeah. nay ông đánh à con mang thêm tiền cho em đánh được không không tiền bạc chả biết đâu đổi chỗ đi đây hai hai đứa ngồi với nhau ngồi một chỗ có vẩn nhá đây vâng Ôi, anh chưa sao Em nhớ tay em rồi, ok em nhớ tay Ông vào một cánh một phe không ngồi với nhau thì du tôi à? Ừ. Hả? Đừng đừng động tay vào giữa giữa háng anh đang đau. Người vâng. ta ngỡ tay. Người nhỏ nhỏ này như thế thôi nhưng mà người quả người yêu được đấy. Ừ giờ gì anh ừ. người yêu gì anh à. ai đánh đi em đánh đi em ơi chả người yêu mà lại suốt ngày thế đi với nhau bạn chị thôi thôi kệ anh cũng muốn là bạn nhá hai mươi chị nên gọi là bàn soạc đi gọi là bàn trịch just friend just friend free á <laughs> đánh đi còn tiền đâu em vay đánh đi bỏ rồi ván này đen lắm triệu cân à hay bao nhiêu đâu vậy triệu cân thế một triệu thêm một củ là bao nhiêu nhỉ hả hai triệu à thế à đánh đi đấy bỏ à bỏ tất à mà mình đã nặng đâu mặt già kia đánh không là mồm bắt băng này từ từ cái nữa mà cái nói gì sắc hết chứ đùa cần triệu à hai ông mất bằng hai triệu từ từ ông nó thêm một triệu mà ông bỏ một triệu cân thêm triệu nữa chết rồi tam nước bỏ đi à, tao vào nào bỏ thì để vào đây ơ đuổi gái không được thì thôi tạm lượng ấy bỏ đi tạm lượng ấy không bỏ đó đây tám tám quy bích quy kép lừa này anh thấy ông ngồi sát vào hẳn bạn em luôn giới tính gì không biết này nó cho ngồi nó bị bắt ngồi chéo cánh tầm tẩy nhá ừ. Thế bà muốn bà đuổi tôi về để bà sang bà ngồi nói gì bà sang ngồi du nhau đánh tôi gì đấy ngồi anh này cũng được vừa hát vừa nhảy gì đấy cắt lắm ghê cơm từ lúc vào suốt ngày tranh cắt mày để cắt nhiều rồi cắt được ăn kia không thiếu gà là hai bốn sáu ăn đủ rồi mình ăn tẩy được hình như vào đây ai mới làm bạn không không biết được em có nổi bật nhất giữa đám đấu trong người sập lăm mè trong người lợn chạy nhỏ từ bắc vào nam cho khắp việt nam cho bản cho tôi cho tất cả mọi người ừ. em cho tất cả mọi người luôn để anh che cái đầu gối đi muốn thông quá đi nên em đâu mọi người đánh đi Ô, đến lượt Để em ờ, ờ. này bỏ à đâu xem nào xem giết cái gì bỏ đi bỏ đi dùng khác đấy cân một triệu à cờ bạc đánh nhanh nhanh lên cân một triệu thêm một triệu à, nhỏ nhoi cho người lợn trẻ nhỏ cho khắp Việt Nam cho hai bạn cho tối cho tất cả mọi người đủ một triệu này cân đi à, đủ hai triệu thế là cân rồi sao sao rồi làm sao thêm à, triệu ối giời Người ta phải có tiền nuôi em chứ Vào là có tiền ảnh lên vậy Thế anh nuôi em thì có được không? Vào nó thèm lên vậy Lúc nào tỏ lừng nuôi em thì quay về anh nuôi em Bốn điểm Nhòm mà phím nhau à? Không được, không được Đâu Mấy triệu cân, hai triệu cân à? Hai triệu cân em à Anh này có vẻ nhiều tiền hơn là bạn được không? Hai triệu cân Thêm triệu rưỡi Thêm triệu rưỡi à? Ừ. 2 triệu cân, là triệu rưỡi cân này là ta lại thêm lại triệu rưỡi nữa à? không thì lại còn hai triệu đi anh không kệ thêm nữa thôi người ta có theo không được chưa người ta có theo không anh đi vấn đề là người ta không theo phải không được chưa thêm một triệu rưỡi anh cứ phải để từ từ cái bên anh chứ ờ buồn cười thật đấy ông này bao nhiêu thêm, thêm triệu rưỡi là nhà này 3 triệu mấy cân ba ừ. triệu cân 3 triệu Ê, còn củ rưỡi thì chưa được đây này hai 3 triệu này rưỡi cái đồ đủ thêm đi nhà nghỉ còn lại thêm 2 triệu nữa thế là mình bao nhiêu anh ấy đánh 3 triệu cân 3 à? triệu với hạ à, triệu rưỡi là 3 triệu rưỡi đúng không 3 triệu rưỡi là cân đúng không ừ. 1 2 triệu 3 3 triệu rưỡi này là 1 2 3 4 5 6 ba triệu rưỡi cân rồi bay cả ở đến một triệu rưỡi của em rồi bay cả váy tông váy đồng bướm hai triệu thêm cho 3 triệu 3 triệu cân nhá 6 triệu 5 triệu với cân 5 1 à? này 2 này 3 này 4 này ừ, 5 5 triệu cân này đúng không ừ. Ông, cô có thêm tí không nhỉ nghe danh ờ, các đại gia cái tổ tố ngược còn nữa có 2 triệu nữa từ cái có bo cho 500 không? Ê, thế bao nhiêu ấy? Ông thế bao nhiêu ấy? Tổng 5 triệu. triệu. Ông bỏ 5 triệu à, ra mình đánh nội này, đen. Nắm tiền thế. Móc ca tô khác đi rồi. Móc đi. Úi giời ơi. Đống đeo móc đi mà đánh. 5 triệu. 5 triệu cân này. 2 này. 3 bốn nhóm cái gì thì thế nó mất nhiều tiền này này tươi như hóng hoa lở ấy. thì đằng nào tiền đấy là của em 5 triệu lần rồi thôi lần bài không Đằng <laughs> bạn năm triệu vẫn không chịu à, tùy luôn. nhiều thêm 5 triệu nhà kia 5 triệu cân ôi trời ơi từ từ đó thêm 5 triệu mà thêm họ đuổi 5 triệu đấy họ cân là đuổi thêm 5 không triệu không được em mỏi vai không được đừng có cái kiểu như vậy hiu hiu hiu cân đúng không như vậy là biết đâu là cân á. mình năm triệu cân à ừ. một hai này ba này bốn này 5 triệu là cân này thôi cái bạc gậm thật thôi thêm đi ba triệu nữa này tiếng này nói thật với anh em mà tôi cũng đang thua nên tôi cố cày tí được không không có gì cả thêm ba. Anh em đánh được thế nào thì đánh Nghe cầu không có gì cả chắc ừ, nữa bài như này là, là quen biết rồi. nhau mà con chắc là con rồi con mà chắc là con chắc cái này thêm không thêm đi anh yêu biết bạn gì bên thêm ba triệu ở à, ờ, gần ba triệu thêm bao nhiêu thêm thêm khoảng năm triệu đi anh 4 triệu đôi cánh tay được mơ nhẹ bay hỏng rồi có xem chung không có xem chung không mấy triệu nữa sáu bảy triệu cân à anh thêm một triệu đâu có thấy không để vâng. nói chung là hôm nay mà hai anh em mình mà, mà thua có thắng chứ thua gì thì ờ, cần thôi chịu mấy tiền nhỉ tấm nào tấm nào một này hai này bốn triệu ba này bốn này vì một triệu nó mới là bốn triệu còn hai triệu không còn hai triệu cân luôn à theo luôn thêm luôn cắt tay à cắt tay hai triệu nữa cân

Ui, đây mình ăn rồi dạ. dạ. muốn ăn rồi xin lỗi đó có to cái mồm xin rồi Không còn tiền để cân nữa là gì rồi Hỏng rồi, hỏng rồi Tôi không còn tiền đấy Em cầm tiền hộ ờ, xe Thả thêm ấy Ôi lấy em lấy hết rồi Đen thế nhờ Đấy, đang gọi đang đánh hay gọi người yêu đến phăng này chết chết rồi mấy chục triệu quả này thôi đứa hết tiền ra đi về đâu gì nữa không rồi không rồi ở trong các cái cuộc chơi nếu mà anh em muốn chiến thắng mà anh em không có một chút kinh nghiệm nào về cờ bạc hay là anh em không có luồn được bộ bài hàng của mình vào hoặc là anh em à, không có một chút tay nghề nào về cái cái cái cái, cái bài lá cái tay nghề nào về cờ bạc cả thì à, anh em muốn bịp muốn chiến thắng người ta thì bắt buộc anh em phải dùng đến cái chiếc ví đổi bài này anh em này đấy đây là một cái chiếc ví đổi bài ví này như một chiếc ví bình thường nó vẫn có thể đựng tiền đấy tất cả như đây ví vẫn đựng tiền đấy anh em thấy ở trong clip tôi vẫn móc tiền ở trong trong ví này ra đấy và có đầy đủ các cái ngăn đấy các ngăn này đựng giấy tờ chứng minh thư và cái điều đặc biệt nhất là cái ví này có chức năng đổi bài đấy và cái ví này đổi bài như nào thì đây tôi sẽ đổi một cái lá bài bất kỳ để anh em biết là cái ví này nó đổi như nào đây giả ví dụ đây là con át à, chuồn anh em nhé thì là anh em chỉ cần một động tác rất là đơn giản đấy anh em cái ví anh em có thể để trước mặt hoặc để một bên người mình và anh em cái lá bài anh cần đổi anh em cần đổi anh em chỉ cần để cái lá bài gần cái ví ấy đấy là nó sẽ đã tự động nó đổi bài cho mình đấy con át nó thành con ca anh em thấy không rất là nhanh đấy hình thức đổi bài rất là đơn giản đấy thì là lên một ván bài như cái hồi nãy ở trong cái ván bài vừa rồi anh em mà lên ván bài như như này đi chẳng hạn này đúng không đây lên ván bài như này đi đúng không anh em lên một cái cái cái thế bài như này anh em lặn bài lên này đúng không di uh, ờ, át át này đúng không thì ván bài này nếu bình thường anh em chắc chắn là bắt buộc anh em phải bỏ đi rồi chứ anh em không không có thể nào mà dám đánh ván bài này được nhưng mà nếu mà anh em có chiếc ví này thì anh em có thể đổi để cho ván bài này từ cái điểm thấp như này có thể để thành một cái cái cái điểm rất là là cao đấy nên là anh em có thể đánh tự tin luôn cái ván bài này luôn anh em nhé đây chỉ cần một thao tác rất là nhẹ đơn giản này đấy cái ván bài này nó sẽ là đổi thành ba con át ngay anh em thấy không đấy tất cả các bộ bài trên thị trường đều có thể cái cái ví này đổi đều có thể đổi hết đấy không nó không nhất thiết là bộ bài nào cả vì là nó đổi bài thôi chứ không không phải là là gì cả đấy. đổi tất cả bài đấy anh em nhé tốc độ đổi bài rất là nhanh đấy nhiều con năm đúng không anh em một, một thao tác rất là đơn giản này thấy không rất là đơn giản đấy thành con ri ngay anh em thấy rất đổi rất là nhanh đúng không Đấy. thì làm đấy mà anh em có muốn biết sâu và chi tiết hơn nữa về cái ví đổi bài này nó như nào và nó nó nó, nó hiệu quả đến, đến cao đến như nào nữa thì anh em cứ trực tiếp liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số điện thoại nó nó nó ở trên màn màn